Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo cũng như là kênh uh, Tiếng Bóng Đá Thì trước khi đến cái video nhận định phân tích ngày hôm nay ấy, thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái mã kèo rất là hot ngày hôm qua nha anh em Đây, đó chính là cái mã kèo giữa trận đấu Barcelona với cái thằng Guna Thì tiến đã nói nhiều lần với anh em rồi, trên Youtube chỉ là những cái mã kèo mà tiến cho anh em để tham khảo thôi Không có gì là chắc chắn ở trong những cái mã kèo này hết Đấy, thì như anh em đã biết vào à, mới à, hồi hồi rạng sáng ngày 11 tháng 4 nè, tức là khuya hôm nay là lúc 2 giờ cái trận Barcelona với Guna thì tại cái vòng 28 La Liga Tiến đã lên video trên YouTube cho anh em và trận đấu này cũng được khá là nhiều anh em quan tâm đó anh em có nhiều anh em đã theo tiến ở cái mã kèo là Barcelona chấp 1.5 này thậm chí là chấp 1.75 gồm chấp hai hòa luôn đó chấp rất là cao cũng như hiệp một chấp nửa trái này đó thì tiến có nói là đây chỉ là những cái mã kèo mà tham khảo trên YouTube thôi do tiếng nhận định rất là sớm để cho anh em có thể uh, uh, tham khảo các mã kèo trong cái cái cái cái uh, trận đấu này đó cho nên không có gì là chắc chắn hết đúng không anh em tiếng có nói rõ ràng như thế mà khi mà mà nắm bắt được cái thông tin chính thức của hai đội lúc đó tiến mới đưa những cái mã kèo nó chuẩn hơn lên trên nhóm tiến đã nói thẳng như thế rồi thì anh em mà có chơi theo tiến trên cái youtube á anh em có theo anh em thua là cái chuyện đó là, là anh em cũng không nên trách tiến á vì tiến đã nói chỉ là tham khảo thôi đó thì trên youtube tiến cho thằng barcelona kèo trên kèo chấp đúng không nhưng khi mà gần cái giờ bóng lăn ấy tiến đã nắm bắt được cái thông tin lực lượng của tụi nó nè cũng như biết được là nó tung đội hình nào rồi chơi với sơ đồ gì chiến thuật gì đó lúc đó thì tiến đã soi kỹ lại và đẩy lại cái mã kèo lên trên nhóm đây tiến sẽ cho anh em xem qua sơ về cái nhóm của tiến thì tối ngày hôm qua tối ngày hôm qua vào lúc gần 10 giờ tối anh em chỉ mới 10 giờ tối ngày hôm qua thôi ngày à, à, thì tiến đã đẩy lên trên nhóm cho của tiến đó chính là mã kèo Giona nè tuy là trên YouTube tiến cho anh em là cái mã kèo là kèo trên đúng không nhưng mà khi soi kỹ lại trước giờ bóng lăn tiến lại cho anh em mã kèo dưới đây anh em thấy không Girona với Barcelona nè Riona được chấp 1.5 cả chặn tiến nó kêu anh em vào cái kèo dưới mạnh lên đó thì anh em có thấy đây tiến sẽ sâu thẳng cho anh em luôn không có gì phải giấu hết trên nhóm tiếng đã cho mã kèo đó chính là kèo dưới nha anh em Barcelona với Guna tiếng đã cho kèo dưới Guna được chấp 1.5 này ngoài ra tiếng còn cho anh em thêm hai cái chặn giữa cái thằng Biton với cái thằng uh, Midbow này đó gặp bên Lay với Sheffield này thì riêng ba chặn này tính luôn hai cái chặn tại giải uh, Championship của anh thì riêng cái trận Bitcoin với mete này cũng đã à, có kết quả là hai điều đó anh em cũng đã húp được cái mã tài 2.5 ngoài ra thì cái trận bên lay với thằng Sheffield thì kết quả là về 2-0 anh em thua nửa mâm ở cái trận này nhưng với thắng 2 và chỉ thua nửa mâm ở một trận thôi chắc chắn anh em lãi cũng rất nhiều đúng không đặc biệt là cái trận giữa Barca với Giguna rất nhiều anh em gãy ở mã kèo này đó nhưng những anh em trong nhóm tiến vẫn húp đều cái mã kèo dưới của xa vì vậy mà tiến mới nói những cái mã kèo chuẩn lúc nào tiến cũng đẩy riêng lên trên nhóm hết cho nên anh em mà muốn lấy được những cái mã kèo chuẩn nhất hợp lý nhất để có thể đầu tư thì cứ vào cái nhóm của tiến đi để lấy được những mã kèo nó ok nhất trên trang chỉ là tham khảo thì không có gì chắc chắn hết nên anh em đừng có trách tiếng mà, mà cho kèo sai này nọ cái kiểu ở trên youtube làm gì hết đó nha ok thì quay trở lại với cái video lần này đây quay trở lại với video lần này thì tiến sẽ tiếp tục phân tích và nhận định cho anh em à, hai cái trận đấu tại giải cúp C1 châu Âu ở trận tứ kết lượt đi diễn ra vào 2 à, giờ rạng sáng ngày 13 tháng 4 nha anh em. Thì như anh em đã biết ấy, vào rạng sáng cũng là lúc 2 giờ ngày 12 tháng 4. Đây thì có hai cái trận đấu giữa cái thằng à, Man City với Bayern này cũng như là trận đấu giữa Benfica với Inter Milan thì Tiến đã lên hai trận này tại kênh Tiến bóng đá cũng như là kênh ờ, Tiến số kèo đó anh em có thể vào để tham khảo hai mã kèo này thì riêng ngày hôm nay Tiến sẽ tiếp tục lên hai cái trận đấu tại ờ, cúp C1 châu lượt tứ kết vào 2 giờ sáng ngày 13 tháng 4 thì trước tiên trong cái video này Tiến sẽ làm trước cho anh em nhận định phân tích và đẩy kèo trước cho anh em cái trận giữa Real với Chelsea nhé anh em đó thì xong cái trận này đi ở video tiếp theo Tiến sẽ làm nốt cái trận còn lại đó chính là giữa Milan với Napoli thì ok trước khi mà đến với cái uh, uh, tỷ lệ kèo cũng như là những mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em tham khảo ở trận cầu này thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước nha à, ờ, trước tiên trước tiên thì anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo của nhà cái nha anh em đây ok thì anh em có thấy đây chính là tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong hai cái trận cầu lượt đi tứ kết cúp C1 diễn ra vào lúc 2 giờ sáng rạng uh, sáng ngày 13 tháng 4 này đó tiến sẽ cho anh em xem cái trận cầu giữa Real với Chelsea đây anh em thì hiện tại à, với vị trí với với cái việc mà được chơi trên sân nhà với cái phong độ khá là tốt nên Gian đã được nhà cái đánh giá là có tỷ lệ thắng khá là cao trong trận cầu này khi đưa ra cái mức chấp cũng rất cao luôn như là chấp 0.75 này rồi chấp một hòa chấp nửa trái rồi chấp 0.25 trước Chelsea đó hiện tại ti tiến nhận định trận này cũng khá là sớm cho anh em đấy để cho, để cho anh em có được cái đề xuất từ YouTube để có thể tiếp tục tham khảo các mã kèo này anh em nhớ nha tham khảo thôi mở kèo chuẩn thì tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm giống như chặn bách Sa vừa rồi tiếng vừa nói đó tại sao trên youtube tiếng lại cho cái thằng bách Sa nằm kèo trên nhưng khi trong nhóm tiếng lại cho nằm kèo dưới tại vì gần về bóng lăn anh em tiếng đã nắm bắt được cái thông tin của hai đội rồi đó thấy cái kèo đó nó không ổn nên tiếng lập tức cho anh em chơi kèo dưới liền thì anh em cũng đã húp rất nhiều cái thằng Gigona đối đầu với Sa kèo dưới đúng không anh em đấy thì tiếng cũng xin chúc mừng những anh em đã trong nhóm của tiếng đã húp được cái mã kèo đó một lần nữa nha ok thì quay trở lại với tỷ lệ kèo giữa Anh với Chelsea thì tiếng cũng vừa mới nói cho anh em nghe xong về cái mã kèo chấp tiếp theo đây anh em có thể thấy này đây chính là mã tài xỉu của trận này 2.5 2.25 2.75 và hai hòa cả trận đó còn ở hiệp 1 thì à, có mức tài xỉu cũng là một hòa cùng với 0.75 à, và Real Madrid cũng là đội chấp đội à, khách Chelsea với mức chấp 0.25 cùng với mức nửa trái ở ngay trong hiệp 1 nha anh em đấy thì tí nhận định cho anh em trận đấu này khá là sớm cho nên chưa có được cái mã kèo thẻ cũng như kèo gốc của cái cuộc đối đầu này đó nhưng mà chắc chắn trước giờ bóng lăn à, vào ngày 12 thôi à, vào vào chiều ngày 12 chắc chắn nhà cái sẽ đẩy lên rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi cũng như mã kèo thẻ kèo góc này nọ các kiểu đấy hiện tại thì chỉ có mã kèo chấp kèo tài xỉu rồi à, kèo tổng số bàn thắng hay là bàn thắng đầu bàn thắng cuối rồi lẻ chẵn này rồi cả hai đội cùng ghi bàn hay là không có đội nào hay là một đội đó thì tiến sẽ nói sơ về các mã kèo này khi mà anh em chơi trên trang giống như tiến mã kèo lẻ chẵn ở đây có nghĩa là tổng bàn thắng của hai bên là một ba năm bảy đó cộng lại thành số lẻ là anh em húp được cái mã kèo lẻ còn 2 4 6 8 cộng lên mã số chẵn anh em sẽ húp được mã kèo chẵn ok chưa còn cả hai đội ghi bàn là sao thì có nghĩa như chặn ghi này ghi anh với Chelsea nếu như mà hai thằng này nó ghi bàn anh em sẽ húp được cái mã kèo là cả hai đội cùng ghi bàn nếu như anh em đầu tư vào nó đó còn chỉ có một đội có bàn thắng trong trận đấu này thì anh em đầu tư vào cho tiếng là một đội ghi bàn đây còn anh em tin cái trận này có cái kết quả hòa không không như như cái trận bách sao vừa rồi thì anh em có thể đầu tư vào cho tiếng vào mã là không có bàn thắng đó anh em bỏ một ăn 10 tỷ lệ ăn rất là cao đúng không tùy anh em thôi thích mã nào vào đó đây là cái lợi thế mà khi anh em cầm cái trang để chơi đó và những anh, anh em nào mà muốn cầm một cái trang chơi như tiếng muốn chủ động vào những mã kèo này không cần phải chơi bóng ngoài qua thầu qua cò trước ba bốn tiếng làm gì hết á à, cũng như là anh em thấy kèo khó quá có thể đợi bóng lăn tầm 15 à, 20 phút gì đó đợi thế trận nó diễn ra xem như thế nào đó để kèo hạ xuống rồi anh em vào cũng chưa muộn đúng không mình cầm trang mà mình thích chơi sao mình chơi đó là cái lợi thế khi mà anh em chơi trên trang thì tiến cũng nói thẳng luôn anh em nào mà muốn cầm một cái trang chơi như tiến thì cứ trực tiếp liên hệ cho tiến qua số zalo 0963 731 346 tiến sẽ trực tiếp hướng dẫn cho anh em cách đăng ký chơi trên cái trang đó cách vào kèo cách uh, uh, vào kèo bán kèo này đó rồi cách uh, uh, chơi các mã kèo thẻ kèo gốc rồi nhiều mã kèo khác nữa rồi cách nạp cách rút như thế nào tiến sẽ hướng dẫn cho anh em nhiệt tình hết không bỏ ai hết thì tiến cũng nhấn mạnh một điều là những anh em mà thật sự cần vào nhóm cũng như muốn có một cái trang chơi thì hãy liên hệ nha còn mà sợ bị lừa hay là là không muốn vào đó chỉ hỏi thường hay nhắn tin hỏi tiếng là là những cái trang này có uy tín hay không sợ bị lừa lọc này nọ thì tốt nhất đừng có liên hệ làm gì hết mất thời gian hai bên thôi đó tin tưởng muốn chơi trên trang thì hãy liên hệ trực tiếp còn không thì đừng có liên hệ mất thời gian của tiếng cũng như mất thời gian của anh em đúng không mình tin tưởng thì mình chơi thôi còn không thì thôi hỏi nhiều làm cái gì mà về cái việc mà lừa đảo hay không đó nếu lừa thì đưa lên đây làm gì sợ quá thì khỏi liên hệ đó và cái điều kiện mà để anh em có được một cái trang chơi như tiếng có thể tạo một cái tài khoản để chơi như tiếng thì bắt buộc anh em phải có được một cái uh, uh, số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking có nghĩa là chuyển khoản trực tiếp online trên cái điện thoại di động của anh em ấy có thể nạp rút trực tiếp trên cái số hộ của anh em ok chưa thì nếu như anh em có xài được cái internet banking đó hoặc là anh em có ví momo và muốn cần có được cái trang chơi như thế này cứ liên hệ ngay cho Tiến đi Tiến sẽ hướng dẫn anh em đó hướng dẫn nhiệt tình nhé Ok ngoài ra cái cách liên hệ qua số Zalo 0963731346 Tiến có để phía dưới ở góc màn hình này anh em còn có thể liên hệ cho Tiến qua những cái ờ, thông tin dưới cái phần mô tả trong cái video này đó cũng như à, mỗi video Tiến đều dán những cái thông tin liên hệ dưới phần mô tả cái Facebook cá nhân này Telegram fanpage cùng với TikTok đó anh em có thể liên hệ cho Tiến một trong bốn cái nền tảng ở dưới đây ok cho anh em thì à, anh em mà không biết liên hệ qua những cái đường link này cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo nhé đó thì những thời gian vừa qua anh em hãy lắng nghe những gì mà tiến chia sẻ nhé tiến chỉ muốn nói lên những cái gì mà tiến muốn muốn tốt cho anh em thôi đó tiến chia sẻ về những cái cái mã kèo đã qua thắng hay thua rồi chia sẻ những cái trang chơi cách liên hệ để cho anh em tránh cái việc bị lừa đảo khi mà anh em tìm đến tiến thôi ok chưa đó thì tiếp tục với cái mã kèo hiện tại quay lại với mã kèo hiện tại anh em hãy cùng tiến đi qua phân tích cũng như nhận định về cái chặn cầu này trước khi mà đưa ra tỷ lệ kèo nó ok nhất nha anh em đây ưu tiên à, ok thì à, thì trước tiên à, anh em có thể ra cùng với tiến xem qua về cái à, phong độ gần đây của hai thằng này trước nha đây anh em anh em có thấy đây ghi anh nó đã có tổng cộng là 5 chiến thắng hai trận hòa và 5 thất bại xin lỗi anh em à, 5 chiến thắng hai trận hòa và 3 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó một phong độ cũng không đến nỗi không không không tốt cho lắm dành cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha nha anh em đó một đội bóng mạnh như Gan mà chỉ có được tổng cộng là 5 chiến thắng mà thôi và hai trận hòa và phải nhận đến 3 thất bại đó một cái thông số cũng khá là khiêm tốn dành cho Real Madrid thì gần đây nhất gần đây nhất thì gian cũng đã vừa phải trải qua một cái trận thua muối mặt trước cái thằng Villarreal tại giải đấu La Liga với tỷ số là 2-3 đây trận thua mới đây với tỷ số 2-3 trước Villarreal thì anh em nhìn vào cái thông số của trận này anh em có thể thấy này ở trận này thậm chí là Villarreal nó kiểm soát bóng còn nhiều hơn cái thằng Real Madrid một ít nữa anh em đó 51% cho Villarreal với 49 so với Real và ở trận cầu này hai đội cũng tung ra những pha dứt điểm khá là ngang nhau 18 cho đội chủ nhà Real Madrid này đó và 17 cho Villarreal và thậm chí á, là cái thằng Villarreal này trên sân nhà của Real Madrid mà nó còn tạo ra được nhiều cái pha bóng gây nguy hiểm hơn thấy không em có 8 pha bóng gây nguy hiểm so với 4 của Real mà thôi đó và cũng nhờ vào những cái tình huống ờ, gây nguy hiểm này đó về cái lối chơi rất là tốt của Villa Anh cũng đã giúp cho đội bóng này thắng ngược Ghi Anh Madrid với tỷ số 3-2 ngay trên sân nhà của Ghi Anh luôn đó một cái trận cầu khá là hay của Villa Anh thì riêng cái trận này anh em cũng đã húp được cái mã kèo dưới cũng như mã kèo mà tài bàn thắng mà tiến đã cho anh em trong cái cuộc đối đầu này đó à, anh em nhớ anh em nào mà đã theo dõi những cái kênh youtube của tiến về trận này cũng như là đã vào nhóm của tiến chắc chắn anh em cũng đã à, hấp full được hai mã kèo này đúng không anh em đấy thì đây là cái phong độ trận đấu gần nhất khá là tệ của Real đó thua 23 mà phải chấp đến mức là 1.25 chấp rất là cao mà lại phải nhận thất bại trong trận cầu này đó một cái thông số một cái phong độ khá là tệ nha anh em à, và tiếp theo tiếp theo đây thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ của cái thằng Chelsea thì Chelsea cũng có phong độ không không không hề uh, tốt đó không hề tốt hơn cái thằng Real chút nào hết khi mà nó chỉ có được 3 chiến thắng mà thôi 3 chiến thắng, hai hòa và phải nhận đến 5 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Một thông số cực kỳ tệ của Chelsea ở những trận gần đây. Đấy, thì sau cái chuỗi 3 trận thắng liên tiếp đầy à, đầy bất ngờ của Chelsea khi mà nó lấy được được phong độ với anh em, đó 1-0 trước Leeds này, 2-0 trước Dortmund tại C1 châu Âu này, rồi thắng 3-1 trước Leicester này, đó ba cái trận cầu rất là hay luôn thì bốn trận tiếp theo sau đó nó lại không biết mùi chiến thắng khi mà có hai trận hòa 2-2 trước Everton cũng như trận hòa 0-0 trước Liverpool cùng với đó là nó phải nhận hai cái thất bại đó trận thua 2-0 trước Aston Villa nè và mới đây nhất khi mà có chuyến làm khách trên sân của Wolverhampton thì nó đã phải nhận cái thất bại 0-1 trước đội bóng này tại giải đấu ngoại hạng Anh đó một phong độ cực kỳ tệ của Chelsea ở những vòng đấu gần đây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 một phong độ cực kỳ tệ luôn ba thất bại này nó không có được một cái bàn thắng nào luôn em đó thua không một trước Dortmund này không hai trước Tottenham này thua không một trước Wolves này một thông số khá là tệ dành cho Blue đấy thì anh em hãy cùng tiến xem thêm một ít thông số về lịch sử đối đầu của hai đội này đây trong lịch sử đối đầu của hai đội ở ba vòng đấu gần nhất thì Chelsea nó lại bất ngờ là có lợi thế hơn khi mà có được hai chiến thắng và một thất bại trước Real Madrid thì trong ba cái trận đối đầu nhau gần nhất cả hai đội đều có từ hai bàn thắng trở lên nha anh em đó trong đó có một chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Gan ngay trên sân nhà Chelsea này đấy và và tiếp theo đó là một cái uh, thất bại của Chelsea trước Real uh, với tỷ số là 1-3 đó và tiếp theo tiếp theo là một cái uh, ờ, chặn cầu mà Chelsea thắng cái thằng Real ngay trên sân nhà của Real Madrid luôn với tỷ số là 3-2 đó một cái trận cầu mà ra Real đã phải nhận thất bại uh, muối mặt trước Chelsea trên tại cái sân nhà Bernabeu của mình và chắc chắn là trận cầu này khi mà được tái ngộ nhau và tiếp tục lại là cái sân nhà sân khách y chang như là cái trận đấu uh, mới đây nhất mà hai đội đó đầu với nhau đó tiếp tục thi đấu trên sân nhà gian chắc chắn gian nó sẽ muốn đó nó sẽ muốn là, là lấy lại được cái cái cái vinh dự của nó đúng không anh em nó muốn hạ thằng Chelsea này để trả thù cái cái trận thua này đúng không nhưng mà có thể nói tuy là cái phong độ của Chelsea gần đây khá là tệ nhưng nói về cái đấu trường C1 riêng về cái đấu trường C1 châu Âu thì nó thi đấu cực kỳ tốt luôn em đó không phải muốn thắng Chelsea là thắng đâu nó có phong độ sân khách lẫn sân nhà rất là tốt luôn những đội bóng tại Anh thì anh em biết rồi đó thi đấu tại giải đấu hàng đầu châu như cúp C1 này nọ thường thi đấu rất là là hết mình và vượt trội về cái à, à những cái lần mà kịp sốc bóng hay là những cái pha tạo nguy hiểm đó rồi những cái sự mà đột biến đó vì nó có các cầu thủ thi đấu rất là nhanh anh em đó có tốc độ cực kỳ hay luôn giống như Chelsea đang có phong độ tuy tuy là cái phong độ của nó không được ổn tại ngoại Anh thôi nhưng chắc chắn khi mà về đấu trường C1 nó sẽ là một cái độ ổn hoàn toàn khác nha anh em cho nên anh em fan hãy nhìn vào cái lịch sử nhìn vào cái phong độ mà anh em đánh giá Chelsea là một đội yếu ở trận cầu này và anh em lại đầu tư như gan đó là sai lầm của anh em nhé thì trước khi mà tiến đưa ra tỷ lệ kèo thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm một ít thông số về cái lịch sử đối đầu của hàng này này thì anh em có thể thấy 5 trên 5 trận đối đầu nhau gần nhất cả hai đội đều có dưới 10.5 góc đấy đều có dưới 10.5 gốc nhưng thường hai thằng này gặp nhau thì xảy ra rất là nhiều pha qua chạm pha qua chạm với nhau anh em đó thường thi đấu rất là quyết liệt cho nên 4 trên 5 trận đối đầu nhau gần nhất thì cả hai đội đều có từ 5 thẻ phạt trở lên đó một cái thông số về thẻ khá là cao à, chứng tỏ là anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã tài thẻ trong cái trận cầu này đó tiếp theo đó là có 5 trên 6 trận đối đầu nhau gần nhất cả hai đội đều có được cái bàn thắng vào lưới đối phương đấy thì với những cái thông số này cũng như tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra thì tiến sẽ có các mã kèo mà cho anh em như sau đây tiến đầu tiên anh em có thể đầu tư cho tiến vào mã là cả hai đội cùng ghi bàn đấy đây là cái mã kèo tiến cực kỳ kết trong cái trận cầu giữa cái thằng Real với Chelsea đó vì những trận đấu gần đây cả hai đội đều có được bàn thắng vào lưới đối phương đúng anh em đó và hàng và và chắc chắn là hai đội cũng không ai muốn mất cái lợi thế trận cầu này đó và rất dễ xảy ra một cái trận hòa ở cái cuộc đấu đầu này cho nên trước tiên anh em cứ đầu tiên cho tiến vào cái mã là cả hai đội cùng ghi bàn đi tiến tin là trận đấu này sẽ có bàn thắng cho nên anh em cứ đầu tư trước vào mã này nhé đó cũng như à, ở 5 trên 6 trận đối đầu nhau gần nhất thì cả hai đội cũng đều có được bàn thắng vào lưới đối phương nên không có lý do gì mà anh em không đầu tư cho tiến vào mã này cả đấy tiếp theo tiếp theo anh em đầu tư thêm cho tiến vào cái mã là Chelsea được chấp nửa một hoặc là một hòa nếu như anh em muốn an toàn thì anh em đầu tư thẳng vào cái mã là chấp một hòa đó ok cho anh em anh em đầu tư vào cái mã thẳng vào mã là Chelsea được chấp một hòa vì nếu như mà anh em đầu tư vào Chelsea được chấp một hòa lỡ như mà trận đấu này Gian nó thắng trước Chelsea với tỷ số 2-1 đi thì anh em vẫn hòa được mã kèo này đó không thể thua đúng không còn anh em mà muốn ăn cao hơn anh em tự tin là Chelsea nó sẽ hòa hoặc thắng trước Gian thì anh em đầu tư luôn cho Tiến vào cái mã là Chelsea được chấp nửa một thôi đó ăn đủ ăn một 0.98 cũng gần ăn đủ rồi cho nó cao tí đúng không anh em nếu lỡ như có thua một trái thì mình chịu khó mình chịu thua nửa mâm thôi cái đó cái quy luật về bóng đá mà thì ghi anh em thôi anh em thích mã nào vào mã đó riêng tiếng với những cái tỷ lệ kèo hiện tại tiến thấy cái mã Chelsea được chấp một là mã mà hợp lý nhất cho nên tiến sẽ cho anh em vào mã Chelsea cộng một FT ok cho anh em đừng có đánh giá phong độ kém của Chelsea thời gian gần đây mà nghĩ là nó sẽ nhận một thất bại chứ ghi anh tuy không biết kết quả như nào nhưng chắc chắn Chelsea nó sẽ không phải là một đội bóng dễ chơi uh, trước Real đâu anh em để cho nên nói về tất cả đây chỉ là những cái mã kèo mà Tiến đưa ra cho anh em tham khảo thôi Nên anh em cân nhắc trước khi vào, trước khi đầu tư các cái mã kèo này nhá Đó, thì ok, Tiến chỉ cho duy nhất anh em là hai cái mã kèo trong cái trận đấu này thôi Ngoài ra, tại sao tại sao trận cầu này Tiến lại không cho anh em mã kèo gốc cũng như mã kèo thẻ Tuy thẻ 4.5 trận đối đầu nhau đều có từ 5 thẻ trở lên cũng như gốc thì về xỉu gốc thì 5 trên 5 trận đối đầu nhau đều có từ dưới 10.5 gốc nhưng ai biết được trận cầu này cả hai đội nó thi đấu bất ngờ nó nó lại muốn có lợi thế từ từ ờ, uh, đầu chặn này đó nó tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm và sẽ có nhiều cái pha ngoại góc phải góc đúng không nếu mình vào xỉu góc cũng rất là nguy hiểm đấy rồi lỡ như mà anh em vào cái mã tài thẻ đi mà hai trận này nó ở trận lượt đi nó thi đấu không có hết mình nó nó dưỡng sức nó dưỡng thương nó thi đấu một cách an toàn nhất sẽ hạn chế xảy ra những cái pha phạm lỗi thì chắc chắn sẽ không có nổ được cái mã tài thẻ đúng không anh em cho nên hai cái mã này ở cái trận lượt đi rất là khó để chơi đó ở lượt về thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều cho nên tiến không cho anh em vào hai cái mã kèo này Tiến sẽ cho anh em duy nhất hai mã đó chính là cả hai đội cùng ghi bàn thậm với cái mã là Chelsea được chấp một cả chặn anh em kết anh em vào còn không thì có thể đánh ngược lại tiếng không có ép anh em vào nhé xem như đây chỉ là những cái mã kèo mà tham khảo tiếng đưa lên YouTube cho anh em thôi đó còn những anh em nào mà muốn lấy mã những mã kèo chuẩn hơn ấy thì cứ liên hệ cho tiếng cứ liên hệ cho tiếng qua cái số Zalo đây anh em liên hệ cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 đó hoặc là có thể liên hệ cho Tiến qua bốn cái nền tảng khác như là Facebook cá nhân này Telegram fanpage TikTok thì Tiến đều để ở dưới phần mô tả trong cái video ấy đấy thì ok anh em cần thì cứ liên hệ nhé thật sự mà muốn vào nhóm muốn tìm một cái trang chơi uy tín ấy đó thì bắt buộc anh em phải có một số vốn ít nhất là một hai củ trở lên và bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng nhá có xài cái chuyển khoản online đấy hoặc là ví momo cần thể liên hệ còn nếu như mà mà sợ bị lừa này nọ thì đừng có liên hệ làm gì hết để mất thời gian hai bên thôi ok tiến cũng sẽ uh, kết thúc video tại đây chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư nhé và cũng chúc cho anh em và gia đình có thật nhiều sức khỏe nè và anh em cũng đừng có quên là để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng sâu kèo đấy cũng như là kênh tiếng bóng đá nhé ok anh em cần thì cứ liên hệ tiếng sẽ hỗ trợ anh em